ngày bên nhau em nói anh là người cuối cùng cứ sau hôm nay thành hai chữ đã từng ngày bên nhau em nói em thương anh nhắn mà cứ sau hôm nay thành hai chữ rời xa em chỉ coi tình yêu này